Chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB hay còn gọi là Tấn Tuân Casino à, Anh em nào đang chơi bài lá mà lỡ thua tha rồi thì anh em nào nên xem clip này và nếu mà có thắc mắc nào thì có thể là kết bạn Zalo qua số hotline trên màn hình à, Tấn cam kết sẽ hỗ trợ cho anh em gỡ lại những gì mà anh em đã thua tha biện pháp gỡ lại như thế nào thì anh em nhớ cho Tấn một điều này <coughs> với một một cái bộ bài như thế này một cái bộ bài như thế này bài của người ta cũng được bài của anh em cũng được anh em chỉ cần lên trên tấn tấn sẽ chia sẻ cho anh em cơ sở của tấn thì tại hà nội và sài gòn tấn sẽ đào tạo cho anh em không cần phải là tay nghề cũng không cần phải đưa bài cũng được mà anh em muốn như thế nào cũng được anh em nhé là anh em muốn như thế nào cũng được Đấy, mình chỉ ví dụ đánh liêng đánh bốn nhà mình chỉ cầm bài mình cháo xèo xèo xèo xèo đấy là anh em có thể lên làm được bài này đơn giản không đấy này bài bài anh em mang bài lên cũng được cái cách này cực kỳ đơn giản đấy. nhưng những cái đơn giản mà hiệu quả cao thì sẽ đi cùng với là chất lượng và giá tiền nó khác nhau hoàn toàn anh em nhé anh em yên tâm một điều là như thế đối với những cái đồ chơi đối với những cái đồ chơi mà anh em chỉ cần đơn giản là anh em chỉ cần à, cầm bài anh em không cần phải học tay nghề anh em vẫn có thể chia được thì đấy là điều mà Tuấn muốn chia sẻ tới anh em này, đây trên bàn của tấn là không có một cái gì luôn đó này đấy anh em nhé chia bài bình thường này người ta cắt vẫn làm được bài đó nhà mình 8 điểm người ta cắt mình vẫn làm được bài đúng không ạ như, như thế là quá ok đúng không Bây cầm bài cầm bài cho người ta cắt cầm bài người ta cắt bài này Đấy, người ta cắt bài mình vẫn làm được nhá anh em nhé Đấy, cho người ta mình cầm bài cho người ta cắt bài quá ok chưa này đánh liêng 9 điểm ok chưa đánh ba cây hay đánh gì cũng được đánh uh, ờ, binh sập sám đánh bài cao, đó anh em à, nào mà đam mê thì có thể là đăng ký kênh của Tấn Phạm CVB này cầm bài cho người ta cắt bài này cắt bài thoải mái khi mà người ta cắt bài người ta cắt bài đúng không cắt bài này đấy. người ta cắt bài xong thì mình cầm mình cháo lại thôi để cho đỡ xui thôi cái đấy là chuyện bình thường đúng không mình chia bài này đó Nhà mình 8 điểm Ok chưa Đường đánh này cực kỳ hiệu quả luôn Đường đánh này cực kỳ mới và cực kỳ hiệu quả luôn Thiên hạ là chỉ có mình uh, uh, Tấn Phạm mới ờ, biết cái đường đánh này thôi Cho người ta canh bài thoải mái Đấy Người ta canh bài hoặc người ta bỏ lá cũng được Người ta canh bài người ta bỏ lá đều được Ok nhé Đấy. Người ta thích làm kiểu gì thì làm Đó Nhà mình 9 điểm cái đường đánh này thì anh em nào đang xem clip thì nhớ bấm một cái link Zalo ở bên dưới để gặp Tấn Phạm Tấn Phạm sẽ tư vấn cho tất cả anh em những cái đồ chơi hiệu quả nhất đảm bảo với anh em là anh em đánh gì cũng thắng tất cả về những đồ chơi bài lá này Tấn cũng chia sẻ luôn Tấn là một trong những người thợ đánh bài đây là con 9 bình thường con 9 này anh em chia bài thì nó sẽ về đằng này đấy anh em chia này đấy. anh em chia bình thường nó sẽ về đây đó con chín này nó vẫn nằm ở đây này anh em thấy không đây được gọi là đánh bài truyền truyền bài Đấy, bài nào cũng truyền được nhé đó là anh em nào muốn gặp Tấn thì có thể là lên trực tiếp tại bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc là bến xe miền Đông Sài Gòn à, rất vui được à, làm quen với tất cả anh em Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em